Cô chào các em Hôm nay các em học bài đạo đức Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tiết 2 của tuần 27 Bây giờ cô và các em cùng nhau đi tìm hiểu nội dung bài học này nhé Hoạt động 1. Luyện tập Bài 1 những việc làm nào sau đây là việc làm nhân đạo A. Uống nước ngọt để lấy thưởng B. Góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo C. Biểu diễn văn nghệ để quyên góp giúp đỡ những trẻ em khuyết tật D. Góp tiền để thưởng cho đội tuyển bóng đá của trường Ơ. Hiến máu tại các bệnh viện Bài tập này yêu cầu các em làm gì vậy? À, tìm những việc làm nhân đạo trong năm câu cô vừa nêu. Các em hãy suy nghĩ và làm bài nhé. Sau khi các em làm xong rồi, chúng ta sẽ sang hoạt động số 2, xử lý tình huống. Bài 2 như sau: Em hãy nêu cách ứng xử trong các tình huống sau A. Nếu trong lớp em có bạn bị liệt chân B. Nếu gần nơi em ở có cụ già sống cô đơn, không nơi nương tựa Với bài tập này, các em có cách ứng xử như thế nào? Các em sẽ ghi ra những việc mình đã làm trong hai trường hợp này nhé. Vậy theo em, hoạt động nhân đạo có ý nghĩa như thế nào? À, hoạt động nhân đạo có ý nghĩa rất thiết thực là giúp đỡ các gia đình, những người gặp khó khăn, hoạn nạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Qua bài học tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, cô rút ra được kết luận như sau giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mọi người cần thực hiện. Bây giờ, các em sẽ đọc lại phần kết luận này một lần nữa nhé. Rồi các em lấy vở ra làm cho cô bài tập 1, bài tập 2 ở hai hoạt động vào vở. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô chào các em. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi